cô chỉ mong mình là có sức khỏe có những lúc cô nói là cô sợ là cô ờ, không có sức khỏe cô đi để ông ở lại một mình cô sợ vậy lắm anh đã cô chỉ mong một điều là cô khỏe để cô cùng đồng hành với ông thôi ông thì ba má mất hết rồi anh em thì cũng không có bao nhiêu ông là dựa chỉ sống với cô và ông dựa nhau anh đã cô chỉ mong cô có sức khỏe vậy thôi đó là cái điều duy nhất cô mong mỏi vậy thôi cô chú đã kết hôn với nhau gần 50 năm rồi như vậy ngược dòng thời gian trở về gần 50 năm đó chúng ta có nhớ cái ngày đầu tiên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không cô chú nếu mà kể về cái này chắc để tôi kể hay hơn à. <laughs> ngày xưa đó cũng tình cờ trong một dịp là khi mà cô học năm 1977 á xong là khóa nửa hồi sinh cô ra trường thì lúc đó là sở y tế mới à, mạng lưới thanh niên xung phong á, lúc đó là nữ á, bị phụ khoa nhiều quá mới là điều tụi tôi cô là nữ học sinh đó lên trên đó thực tập cho thực tập một năm để lấy bằng thì cô nhận được cái quyết định cô mới lên là liên đội thống nhất nhưng mà cô chưa biết địa điểm cô mới ra đó thì tôi lên lên đơn vị đó thì tới nơi cái thấy một dải nhà tranh rồi đèn dầu leo lét cái bắt đầu thấy nó nó trao đảo quá cái bắt đầu tối cô về cô mới viết một bức thơ gửi về gia đình thơ cô ra bị bảo vệ nó kiểm duyệt <laughs> kiểm duyệt đi đưa lên cho ông trí à, chính trị viên trưởng đó cái ông duyệt cái thơ đó ông mời cô lên ông làm việc cô quá trời ông nói chứ là đoàn viên lên đây mà chưa gì tư tưởng trao đảo luôn này kia xuyên tạc hàng ngũ thanh niên xung phong người ta này kia tới cô khóc cô về cô về thì ông này á lúc đó là bí thư chi đoàn cô đoàn viên sinh hoạt với cái hệ của ổng ông chính trị viên trưởng đó ông mới kêu ông này lên mới giao bức thơ của cô cho ông này để à, theo dõi động viên à, đoàn viên mới lên mà vậy đó do cái bức thơ đó là cô với ổng là có duyên nợ gặp à. nhau luôn đó <laughs> rồi lúc đó mình xử lý cái người viết cái thơ này sao chú nói chung này là chú thì là quyền trưởng trạm y tế đó cô là nhân viên của chú nhưng mà khi ở bên uh, liên đội bộ mà đưa qua cái bức thư đó chú cũng suy nghĩ nhiều lắm thì chỉ có biết là động viên với làm công tác tư tưởng thôi lúc đó nhìn cô gái này có để ý điều gì chưa lúc đó nói chung là cũng có hơi có để ý một con người của thành phố mà lên đây thì à trong nó có một cái gì đó nó mượt mà nó dễ thương rồi à một thời gian cô chú quen nhau một thời gian bao lâu chú một thời gian khoảng 3 tháng sau rồi là do có quá trình rèn luyện tâm lý đó hả tư tưởng đó hả đi sâu đi sát <laughs> cô với chú hồi đó quen nhau nó cũng à, không có nói nhưng mà ví dụ vô hộp á lần đầu tiên á cái bút của cô hết mực ổng mới thảy cái viết qua ổng đưa cho cô cái ổng hay viết cái, cái tên nó ổng luồn trong vô cái viết á cái cô thấy cái chữ tvh cộng htv tvh là tên ổng htv là tên cô trời ơi htv htv chín dạ, htv bảy đó cô đang nghĩ <laughs> thôi <laughs> là biết là ổng ổng đang theo đuổi mình từ từ là coi như hai đứa quen nhau nào cũng không biết luôn mình có nhớ cái nắm tay đầu tiên hay là một lời tỏ tình đầu tiên hay là một cái nụ hôn đầu tiên nào đó không ông này là hồi đó đơn vị á đã ăn cơm độn khoai mì rồi mà ổng còn ghiền khoai mì nữa cái ổng rủ cô đi vô rừng đào khoai mì cái bữa đó hai đứa đi đi vô rừng mà đi đào khoai mì đi ra hơi lạc ra gần tới chợ sa mát á tân biên tây ninh á cái ổng mới ra ổng nói thôi cũng ấy sẵn đi ra chợ uống nước mía thì cô với ổng mới đi ra tới chợ gần chợ cái sau thấy chợ vắng que mới hỏi cái ông đó sao chợ vắng vậy chú ổng nói chợ bên bóp tới không hay hả hai người trở về đơn vị liền đi thì lúc đó sợ quá đi thì mang theo hai trái lựu đạn ổng mới đưa con trái ổng trái ổng nói dặn là chạy trên đường chạy về nếu gặp nó thì coi như rút chốt nha trời ơi hai tự sát nó không để nó bắt nó nha nó nguy hiểm dữ vậy hả ừ. cái bắt đầu chạy trở về đơn vị trong cái cảnh hỗn loạn đó hoảng loạn đó mà <laughs> ổng mới nắm tay cô kéo chạy về là bắt đầu hai đứa quen nhau luôn <laughs> trong cái cái ranh giới giữa sống sự chết đó đó mà hai người vẫn chia nhau mỗi người trái lựu đạn và cùng nắm nhau tay nhau chạy về đơn vị đó một hình ảnh quá là đẹp luôn trời quyền linh không thấy đâu có nhiều cái cảnh mà phải công nhận là tình yêu mãnh liệt thiệt chứ hồi xưa á ở trên đó thì tình gia đình mình không có chỉ có tình đồng chí tình đồng đội tình yêu thôi nó nó sống là nhờ vậy chú còn nhớ là cái lần đầu tiên chú tỏ tình với cô chú nói chung thì trong tình yêu giữa chú với cô á cái vấn đề tỏ tình thì nó ít lắm nhưng mà luôn. chỉ nhìn hai người nhìn nhau là coi như là là hiểu ý nhau chứ uh, tỏ tình thì ít có tỏ tình lắm là nhìn là biết yêu rồi đó <laughs> cô với chú ngộ lắm ông này thì ổng không có tỏ tình như người ta không tỏ tình luôn mà cô thì cô lại thích cái dạng người vậy cô mà ai theo cô tò tò cô ghét lắm à nhưng mà thà là không nói nhưng mà thí dụ như ông thể hiện hành động ví dụ như ông vượt rừng băng rừng ông về mà ông thăm mình hay là ông ờ, Ờ, đưa cái này lúc mình cần ổng đưa cái này mình xài hay là đó như cây viết theo linh thấy là nói vụ cây viết vậy nữa đó ổng có những cái cử chỉ vậy dạ, thôi không có một cái lời tỏ tình nào không hết. có hồi đó yêu bất chấp linh ơi bất chấp ừ, luôn bốn mươi mấy năm sau giờ mới cách đây mấy tháng cô mới nghe ổng nói được một câu đó nha ngon sao ổng ngồi kế bên cô ổng nói sao tự nhiên giờ tôi thấy tôi thương bà quá à? thương hơn hồi đó đó tôi nói trời ơi có muộn lắm không cô hỏi ổng có muộn lắm không <laughs> bây giờ mới thốt câu nói cho hồi đó bây giờ chưa bao giờ ổng nói à tôi yêu bà tôi thương bà không có không có luôn ở đó cô hay nói ông vậy đó cô nói gì ừ, ông không bao giờ ông cái tình cảm ông tôi thấy ông bộc lộ hay là ông không bao giờ ông mở miệng nói một tiếng ông thương tôi thử ra sao vậy người ai đặt điều ai đặt cái điều kiện đám cưới không biết ai đặt cái vấn đề cái hoàn cảnh cái điều kiện đó hai đứa từ từ đi tới nhau thôi đi chứ... tới rồi, à, rồi chú nói sao mà mình tổ chức đám cưới dạ đó ai là người chốt kèo đúng rồi ví dụ chú phải nói là em ơi anh thương em quá rồi đám cưới ừ, đi ừ, mình đám cưới đi chứ chú chú là người chốt kèo <laughs> chốt kèo chú chốt cách nào chú nói chung là thôi bây giờ à, hai đứa à, cũng yêu nhau là cũng được à, cả năm rồi dạ nhưng mà trong vấn đề chốt kèo để chú kể nha nó bị ngăn cách cái lúc mà yêu nhau á thì chú đi chiến dịch xong rồi á dạ. thì về á không có được ở đơn vị nữa đơn vị rút chú đi về ờ, năm bảy tám á dạ chú chú về trường La Santa Be học vậy cô chú có thời gian nào mà uh, gọi là trải nghiệm tình yêu không hay sao cứ đi hoài vậy Hả ổng đi đâu ra à, bắt đầu cô mới kiếm cớ kiếm cớ cô đi chuyển bệnh để đi về kiếm ổng bắt buộc lắm á về thăm ổng cô mới phải đi chuyển bệnh chuyển bệnh là cô phải khiêng nó khiêng ra tới bệnh viện tây ninh lúc đó nghe tiếng hú đề ba pháo kích sợ quá chạy xuống hầm cái cái thằng bệnh đó đó nó cũng chạy mất tiêu lát lớp nó chạy lẹ hơn cô nữa khiên chạy lẹ hơn nghĩ <laughs> tới hình ảnh đó luôn nó chạy lẹ hơn cô nữa cái cô mới nói chứ sao mày bệnh dỏm mày nói thiệt tao đi sao mày không nói mày để tao khiêng mày muốn chết luôn á cái nó nói em muốn về nhà cái nói thì tao cũng muốn về nhà thì thay gì mày nói đi cái bắt đầu á chia tay mạnh ai nói đi tản hàng về mới lần nói ổng á tao đàn cũng ra tao đàn kiếm không có cái ra là xong tao bè kiếm kiếm cái hai đứa nói chuyện mà có bảo vệ gác không có nói chuyện gì được cái giáo á ổng hỏi chứ chừng nào đi trở lên đơn vị cô mới nói ngày mai phải trở lên đơn vị rồi cái bắt đầu cái cô về cô về nhà cô cũng buồn lắm cô không có nói chuyện gì được hết á sáng cái cô ra bến xe chợ lớn cô trở lên đơn vị ngồi ở trên xe sao tự nhiên dòm xuống thấy ai đi giáo giác ổng mang tiền ổng mà thương lượng với lính của ổng gác cổng bảo vệ đó đó xin nó gác cổng cho ổng ra ngoài ổng đi kiếm cô ổng ra ổng đi tìm cô ổng hỏi đâu vậy nó trở lên đơn vị chứ đâu ổng biểu chứ thôi về xuống đi đừng đi cô cho vé xe cho người ta cô đi xuống quất ở lại tầng lễ chở lên lãnh cái bản kiểm điểm cho bả luôn <laughs> tức là ở ở ở với, chú tuần luôn ừ, gặp nhau như vậy là hai đứa là coi như lúc đó là gọi là giờ thanh niên mình nói sống thử nha Dược hồi xưa luôn. là ăn cơm ăn đứa cơm kẽn. đứa kẽn dạ rồi cái dịp đó mới ăn cơm đứa kẽn xong là làm đám cưới luôn đó trời ơi rồi lúc đó có tin vui gì chưa lúc đó có bầu rồi đó thành ra phải biểu ổng về là phải làm đám cưới bắt buộc con lần đầu tiên là ở chương trình này là con ờ, gặp được một tình yêu ăn cơ chứ kẹn rất là thú vị luôn mà vui lắm mà dạ. nhau ừ. nhận lên với ông ở rừng ông về tóc ông ở ở đơn vị ông ổng tóc ông để dài vậy nè ừ. lần đầu tiên dẫn ông về cho ông già coi mắt nó ông già ông nói sao à, ông là tao thấy này cũng được rồi đó để tóc tai bù xù tao thấy không được rồi đó cô mới ra sao nói với bà già không chịu là không có lấy chồng luôn đó ở giá luôn đó không có chịu đó <laughs> rồi cô cá tính như sao người ta lỡ xong rồi cái gì đó mà ông già bà già thì đâu có biết gì đâu dạ. bây giờ không chịu cô không được bắt đầu là mới chấp cho chuyện cho làm đám cưới luôn đó cô nhưng mà lúc đó cô sợ không cô tại vì mình có bầu rồi đó sợ nhưng mà điều có cái vậy nè cô nghĩ là nếu ông này á mà không cưới là cô bỏ nhà cô đi luôn đó lúc đó gia đình quê mà cũng khó lắm dạ. chứ bộ mình bên phong kiến gia đình Đúng rồi rồi cái nói ngay được cái má ổng thì sau khi bà biết rồi thì bà đi cưới liền à tức là về nói với bà vợ chồng trước dạ một cái tình yêu có thể đông đầy quá nhiều cảm xúc và khi nó tuôn trào với vợ ngoài ra thì họ phải đón nhận hạnh phúc thôi không dạ. chờ đợi gì cả chớm viêm xoan nghẹt mùi hát hơi thông xoan tán nam dược bạn ơi nhớ dùng đọc kỹ những sử dụng trước khi dùng rồi từ đó đến nay thì cô chú được bao nhiêu người con cô được à, hai thằng trai thằng lớn đây là 43 tuổi đó rồi thằng sau là là năm nay 32 là có Hai cháu em. hết rồi có cháu cháu, cháu nội, nội hết luôn rồi. cháu nội đang học đại học rồi cô ơi vậy cái lúc mà mình đi sinh ờ, anh đầu tiên á hai cô chú vẫn đi cùng với nhau tức là luôn luôn luôn sát cánh bên nhau tại vì lúc đó là hòa bình rồi đúng không chú đúng rồi à, nhưng mà đặc biệt cái là hai lần cô đi sinh là hai lần không có ổng ủa gì kỳ <laughs> ông này ông đặc biệt con cái nè sinh đứa thứ nhất á, thì cô làm tại bệnh viện quận 6 ngay khoa sản luôn thành ra cô mang theo đồ hết cô để sẵn ở trong á mà cô nói đúng ra cô phụ nữ mà cô mạnh mẽ lắm dạ. cô mới nói với ổng là nếu thứ bảy ông à, không thấy tôi về thì sáng chủ nhật ông vô ông thăm nha <laughs> đó là xanh đó xanh rồi không về đó thứ bảy là không về đó là biết rồi đó thì đêm đó là chiều thứ bảy là cô còn ngồi họp xong xuôi là tối đó cô xanh đó cô xanh xong là sáng chủ nhật là ông vô ông sách à, bình thủy rồi vô thôi luôn chú à, cũng ở nhà luôn hả chú ở nhà nhưng mà có một cái này nè chú nói thật cô đời chú là cũng một thời gian làm y tá cũng lâu kể cả khoa sản chú cũng có đỡ đẻ luôn ừ. chú sợ lắm mấy bà đau bụng mỗi chữ tầm bậy bạ thành ra chú sau này chú có án tượng bà xã chú đi sanh là để gia đình đi chú có đi vừa sanh xong là chú cô vô sanh đến thứ hai cũng vậy nữa à. cô sanh đến thứ hai ổng cũng không có đi cô nhưng mà lúc cô đau đẻ cô có chửi không không đó người ta đâu có chửi đâu Tại mà không tin người ta thử có đi rồi chửi cho mà coi không sợ vậy đó cô vậy thì trong cái quá trình mà mình chăm con rồi ờ, nó có suôn sẻ không hay là nó có cái biến cố gì xảy ra vất vả lắm ạ à. cô có đứa đầu cô vất vả lắm dạ tại vì, tại vì xưa, thời đó cũng khó hồi xưa thời kinh tế khó khăn dạ. môi trường thanh niên xung phong mà xin lỗi có bầu á thì mình kiểu như giấu mà thèm chua đâu có phải ăn như giờ đâu vô kho hậu cần ăn ngay dắt á rồi á, thức ăn thì nó đúng ra lúc thời kỳ đó đâu cũng khó khăn chứ không phải riêng gì mình thì ông này ông mới thấy vậy ông mới thấy vậy bắt đầu ông mới về nhà ông đi phép về đó cái ông ông xin tiền má ông thì ông kho thịt kho vịt ông kêu ông dám qua ông kêu cứu thương viên á, bỏ vô cái lon ego đem qua cho cô vậy đó phúc quá nha vượt qua bao nhiêu chặng đường đó thì à, bây giờ bí quyết nào mà để mình giữ vững cái tình yêu vượt qua giông bão như thế vượt qua bao nhiêu khó khăn như thế hả cô theo cô nghĩ là chỉ có cái hay nhất là nhẫn nhịn trong cuộc sống vợ chồng là phải nhẫn nhịn ví dụ như lúc ổng nóng thì mình phải nguội hồi còn trẻ cô hay nói ổng câu là ví dụ như bây giờ tôi với ông có lỡ dở đi chăng nữa thôi ra ông có gia đình khác tôi có gia đình khác thì con sẽ khổ thành ra nhiều khi hồi đó cô đi ờ, có một thời gian lên biết cô đi buôn bán tàu diễn dương đó là trên đó tàu thủy dương thì thủy thủ nam không à chỉ có ông đó ông nói chơi thôi một câu thôi đó thằng út đó thằng nhỏ cô nó đi học về nó nói ờ, à, thưa bác con đi học mới về ông nó mới giỡn nói là không thưa bác mà thưa bố thưa bố con đi học mới về nó không chịu đó thằng lớn đó, nó ngồi đó nó nghe nó không chịu mà ổng đi về nó đi theo ổng ra tới kia nó dặn ổng á không được nói như vậy nha nó không thích đó trời ơi qua bữa sau nó mắng ổng mắng vốn cô ông mắng giống cô cái cô từ đó cô thấy à, cô ngộ ra một điều là bây giờ thằng lớn nó đã như vậy nó cá tính mà cái tuổi 13, 14, 15 là cái tuổi đó là dễ xa ngã cô mới sợ cô nói là bằng mọi giá là cô không bao giờ để cho con cô nó có cái gì buồn phiền ảnh hưởng để nó nó này kia kia nọ thành ra từ chỗ đó cô thí dụ như cô với ổng mà có những cái gì đó thì cô hay nhịn để ổng nguội lại cô sẽ nói vậy thôi cái nhịn là cái hay nhất á thiệt trong cuộc sống vợ chồng đừng bởi người ta nói cung khê bất lửa đó là chỗ đó đó yeah. nhưng mà như chú này chú có nhìn ra được cái sự nhẫn nhịn của cô dành cho chú không có chứ ít nhiều gì cũng 43 năm rồi nói chung là mình không thương sao mình bước tới hôn nhân cái tính chú thì không có thích lăng nhăng khi mình đã yêu ai thì mình đi cho đến chọn đời dạ yeah. cô hạnh phúc với một điều là hồi đó giờ lấy ổng chưa hề nấu cơm bắt nồi cơm điện thôi còn tất cả là vô bếp là ổng hết á Dạ. hồi đó giờ chưa biết nấu ăn không có nấu ăn hay vậy ta cô không thích vô bếp cô ơi cùng tim với con <laughs> con không biết nấu ăn bây giờ nhà con là nấu ăn là vú nấu <laughs> từ đó tới giờ vú nấu con à, ơi con cũng phải học để nấu cho con con ăn này kia chứ con con thì con nấu tức là riêng đồ ăn của con con thì con nấu nhưng bây giờ là bạn ấy lớn rồi cho nên là bạn ăn cùng với con luôn thì là bà vú nấu dạ. ổng đặc biệt cái ổng vô bếp ổng nấu ăn ngon lắm à thành ra cô không ờ, ổng nói cô nấu dở à nếu cô nấu là chỉ có hộp vịt chiên với mì gói thôi chỉ có vậy thôi đó cũng là thuận lợi của chú ờ, để chinh phục cô ha thế nào giận mình vào bếp phải nấu thôi chú hả chú lâu lâu chú ghẹo hoài vậy tôi nói à, chú nói tôi với bà chắc lộn dai quá <laughs> chú đi câu về nha cá chú làm luôn chú đi chợ chú mua gia vị đồ chú nấu mà bắt cái nồi cơm thôi đó còn bao nhiêu là chú lo hết đó dạ họ không thương vợ sao làm dữ vậy với bà hàng xóm lại thấy ông ngồi làm cá cái bà là trời bà này ác thiệt chứ để cho ông ngồi làm cá nó phải ông thích cái bụng <laughs> con rất là thích chú nha chú làm tất cả những chuyện bếp nút là vì chú yêu vợ chú thương vợ và chú hiểu một điều rằng là cô không có làm được thì chú làm để cho có bữa ăn ngon hơn chứ không phải chú làm để rồi chú đi ra ngoài đường chú nói là chuyện bếp nút nhặn mình tôi làm không bà không làm được gì hết hai cái tính cách đó là khác nhau hoàn toàn không là hoàn toàn không có cái vụ đó dạ đó cho nên đó là một cái điều mà con rất là quý và con rất là thích ở chú chú về chú nhà chú làm hết rồi ra đường chú nói vợ chú làm <laughs> vậy là ga lăng dữ lắm lăng đó là những cái à, đức tính tốt của người đàn ông và hy vọng rằng rất nhiều phụ nữ sẽ gặp những người đàn ông như vậy dạ à, chú thì à, đi câu về à, nghiện nấu bếp thì còn cô là nghiện gì cô hả cô thường là cô làm ở bên tổ dân phố ổng là tổ phó ngang coi như hỗ trợ cô cô tổ trưởng hả trời vậy hai ông bà ôm luôn nguyên khu phố luôn à cô thì hai à, bị đau cái chân thành ra cô họp hành rồi này kia cô biểu cô đề bạc là xin ổng làm tổ phó để chi để ông đi họp thế này kia để bà chồng làm tổ phó vô họp ông kia ông hỏi chứ hai người ai xếp ổng chỉ cô ông bà xếp đúng rồi nó đề bạc mình mà dễ thương đó hả vui quá à Đúng không cô phải công nhận là cô sướng ra vậy nè tới giờ phút này cô vẫn còn nói cô sướng cái chỗ coi như là cái điều mà cô ờ, hạnh phúc nhất là ổng hay nói cô câu vậy nè bà muốn ăn gì thì bà nói tôi nấu bà ăn chỉ có cái gian trời là tôi kiếm không được cho bà thôi hay quá à, để thấy được rằng là những gì cô hy sinh cho chú những năm xa xưa ấy băng qua rừng lội suối băng qua sự nguy hiểm để đem tình yêu hạnh phúc lên cho chú được trả xứng đáng bằng những cái hành động của chú trong ngày hôm nay bây giờ là chú còn bù đắp thêm cho cô nữa bằng à, một cái lá thư chú gửi cho cô nè à. con à, xin phép con mở ra con đọc cho cô cũng như là cho quý vị khán giả cùng nghe lá thư tay gửi người vợ yêu dấu của anh cách đây 44 năm về trước nơi mặt trận phía tây nam tổ quốc anh thường xuyên nhận được những lá thư tay nơi hậu cứ em gửi cho anh để động viên thông hỏi và hôm nay, 44 năm sau, lần đầu tiên anh ngồi viết lá thư tay này gửi đến em, người bạn đời của anh. Anh cảm ơn em, cảm ơn vì em đã hy sinh cả thanh xuân của mình cho anh và hai con. Ngày xưa, lần đầu gặp em, bước chân lên đơn vị một cô gái nhỏ nhắn, trong trẻo, ngây thơ, mặc bộ bà ba màu đen, vai mang ba lô nặng trĩu. Anh đã cảm nhận được đây chính là một nửa của mình rồi thế là hằng ngày âm thầm lặng lẽ đi sau em ngày tháng qua đi bằng cảm giác anh biết mình đã chinh phục được trái tim của em nơi sài gòn những cặp tình nhân hẹn hò nhau nơi rạp hát nơi quán cà phê còn môi trường của mình lúc ấy anh và em chỉ biết hẹn hò nhau đi hái trái rừng hái lá sơn vậy mà vui đầy ắp kỷ niệm những kỷ niệm của tình yêu ngọt ngào ngày ấy vẫn theo anh đến tận bây giờ và người con gái ngày xưa ấy đã hy sinh rất nhiều cho anh cho gia đình nhỏ của mình anh rất cảm ơn em cuộc đời này đối với anh như vậy là quá đủ rồi mong rằng lá thư này thay anh nói hết những lời chân tình của tình yêu anh dành cho em người vợ yêu thương của anh người mẹ mẫu mực của các con và người bà kính yêu của các cháu anh có những lúc thấy sức khỏe em suy sụp anh rất sợ và lo âu nên mong ước cuối cùng của anh là em có thật nhiều sức khỏe để cùng anh đồng hành suốt quãng đời còn lại này thương em ngọt quá nha cô có thể chia sẻ cảm xúc của à. mình à, ngay tại thời điểm này không ạ cô rất cảm động cô chỉ mong mình là có sức khỏe có những lúc cô nói là cô sợ là cô à, không có sức khỏe cô đi để ông ở lại một mình cô sợ vậy lắm Anh ra cô chỉ mong một điều là cô khỏe để con cùng đồng hành với ông thôi ông thì ba má mất hết rồi anh em thì cũng không có bao nhiêu ông là dựa chỉ sống với cô và ông dựa nhau anh ra cô chỉ mong cô có sức khỏe vậy thôi đó là cái điều duy nhất cô mong mỏi vậy thôi chú chú cảm nhận thế nào trong giây phút này chú nói chung thì trong người chú hiện tại chú vừa tiểu đường chú vừa thối quá cột sống chú vừa bị ờ, thần kinh tọa nhưng mà chú không quan tâm chú nhiều đâu chú lo cho cho cô thôi ở vậy à chú chăm lo cho cô từng ly từng tí thỉnh thoảng à chú hỏi cô thích ăn cái gì hoặc có khi không nói thích đi nữa thì thỉnh thoảng chú cũng đi mua một cái gì đó ví dụ như thịt bò hay heo gì đó để bồi dưỡng cô bởi vì cô hồi xưa đó cô đi hiến máu dữ lắm dạ thỉnh thoảng ông sợ cô á này kia ông thấy ờ à, hay hay xào thịt bò cho ăn hạnh phúc được lan tỏa khi người này lo lắng cho người kia người kia lo lắng ngược cho người nọ và những điều đó nó quyện vào nhau nó tạo thành một hạnh phúc bền vững suốt gần 50 năm vừa qua à, đây là một câu chuyện hết sức là tuyệt vời